à, mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng à, theo dõi video mình nha rồi đầu tiên là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là tắc không à, có hột nha có hột trồng chung với tắc dạ. không hột tắc có hột mà trồng chung giường với lại là tắc không hột đó ừ, nó không bị lai tạo nhưng mà vẫn là không bị lai tạo thì ở đây á, là quý cô chú thấy à, hiện bây giờ là mình đang quay cái cây tắc là có hột nha đây đây để à, mình chẻ à, ra cho cô chú thấy là cây tắc có hộp đây đó cái hạt nè ha đó cũng có rất là nhiều hạt đó chung vườn chung, chung, chung một giường luôn nhưng mà đất kia nó cũng dạ. không lai mà hiện tại là mình à, đang đang ở giường tắc không hạt là bên kia nó cũng gần đây thôi cũng gần tại camera mình quay như vậy rồi mình qua bên kia ha cách 6 mét không cách 6 mét dạ đi thẳng ngồi kia luôn ngay cái chỉ mày nói mày để <coughs> ghép tôi cái ờ, dạ ghép cây luôn mình uh, đi ra khu ghép cây đi ra khu ghép cây đi ha ghép uh, ờ, tắt không hả mình trồng như vậy á là ba năm rồi ba năm à ở đây là ghép đã đã trồng rồi và ở ngoài kia là cái chỗ mà để à, ghép cây nha quý cô chú thì mình sẽ dẫn quý cô chú ra để à, tham quan cái chỗ à, ghép cây tắc không hạt này nha vườn thì ở miền Tây trồng cũng rất là nhiều loại cây ăn trái ở đây có cây cam nó đúng không cây chanh đây là giống chanh dạ hoàng kim à giống con hoàng kim chanh hoàng có kim có thể chăm sóc á thì một thì hai trái cho ra một ký hai trái cho ra một ký ừ. cái giống ca giống chanh này người ta thường dùng để ăn ghém dạ cái giống này ở địa trung hải mới có dạ dạ ở địa trung hải đây ra trái đây à, nó có trái rồi có trái đây dạ ừ. có thể là chăm sóc tốt thì dạ hai trái trên một ký rồi à, giờ mình à, đi theo bác bảy để trái này <laughs> dạ. trái rất, rất là nhiều luôn ừ. trái rất là nhiều để uh, xem cách có bác bảy là là ghép cây ghép uh, chiếc cái này là mình mình mình mình, mình chiếc có bác bảy ha à dạ yeah. rồi bây giờ mình à, đó, mình à, sẽ theo bác bảy để à, mình kỹ thuật ghép cây của bác bảy nha à, đây là cái cách mà ghép cây tắt không không hạt chung là ghép là mình phải chịu trước nhất là mình chọn cái cái mầm ghép dạ. chọn mầm nào khỏe tốt dạ. thì nó nó nó bảo đảm hơn còn nó không người mất công ghép lại chứ không gì dạ dạ đây là cái cái khâu mà quan trọng nhất ha các bạn ừ, khâu quan trọng nhất để dạ. mình chọn một cái cành ghép dạ. như cành này thì lý tưởng nhưng mà cành này thì nó bị mình bị phí một cái ngọn xa đó, nên đó. mình đây nè dạ. nó chỉ lấy cái mắt này thôi dạ. là lý tưởng nhất nhưng mình coi như mình cắt được cái phần này mình bỏ luôn dạ. đó nhưng phải chấp nhận thôi dạ đó, vậy phải mình... chấp nhận ừ. phải lựa cái nhánh cho nó rồi đó mình cắt cái nhánh này cầm cái nhánh này đi lại đây ghép dạ rồi được một một nhánh ừ. <clears throat> à, đang ờ, ghép tắc công hạt không ờ, chú cô chú tất cả cái này là trồng hạt trồng bằng hạt dạ các này bằng hạt mình nhân giống nếu mà chiết thì nó lâu quá mình bằng cách này để mà tăng tốc lên dạ cho nó nhanh tức là mình lấy giống tắc có hạt, có hạt. mình dạ. sẽ ghép giống là tắc không hạt không hạt là cái nhánh hồi nãy là mình mới cái vừa cắt các bác vậy cái mới vừa cắt là không dạ, hạt dạ dạ rồi mình chuẩn bị để mình ghép có hạt dạ có hạt là thường là nó có gai dạ dạ, dạ. Đó, gai nó dài hơn để phân biệt dài. dạ còn cái thằng này là thằng cắt ờ, không hạt là dạ, nó, dạ. Gai. nó không gai ừ. À. nó, nó phân biệt là nó nó gõ dạ, dạ. Cây. các bạn nói gì ờ, rất là rõ rồi, ha ừ, cái cây này đó, thí dụ như muốn ghép mỗi cây á <clears throat> thì trước nhất là mình phải, phải tỉa bỏ mấy cái nhánh không còn thiết mình cắt bỏ hết dạ mà cái cây này nếu mà ghép trên đây thì nó cao quá dạ thứ nhất thứ hai là nó không có đúng với cái, cái cách ghép ghép thường cái cây nó giao thời cái điểm giữa da bò và cái da xanh dạ dạ dạ Đó. tức là cái giữa cái màu cái màu thân trên và cái màu trên, thân dưới thân trên là nó xanh dạ thân dạ. trên này là da bò dạ dạ đó dưới này là da bò đen luôn dạ đó thì giờ mình thấy nghe đó dạ. rồi mình kéo cắt ngàn xong bỏ gọn bây giờ mình mới, mới chọn cái mầm à mình mới lấy cái mầm hồi nãy là mình mới vừa cắt các lấy cái mầm mới vừa cắt dạ. đây cách chọn mầm đây chọn mầm thì giờ cái cái này mình à, mình chừa hai hai hai lá thôi chứ đừng có chừa nhiều cho nên mình cắt bỏ nè dạ. nhưng mà cái lá mình cắt mình chừa được khoảng tầm này thôi khoảng độ non một phân dạ. đó lá này cũng chừa tầm độ non phân chứ đừng có chừa dài quá cái phần dư này mình cắt bỏ à dư cái đọt trên à, cắt bỏ trên cắt bỏ cái này mình cũng bỏ luôn thấy không nhà dạ. đó. thì cái này mình đón dự đoán là nó tầm độ mình gắn vô tầm độ khoảng một phân rưỡi từ cái mí lá dưới cùng này xuống dạ, đây dạ. khoảng dạ. một phân rưỡi cái nách mí lá dạ. cùng sao ừ. thường người ta để ba lá mầm ba lá tức là cái lá này ta vẫn giữ lại nè dạ nhưng mà mình chỉ dùng đó. là nhưng mà cái nó khi nó lên nó rất yếu dạ đó phải... sau này mình tìm hiểu rồi coi như chỉ có hai lá thôi là dạ. nó nó mạnh hai lá mầm thôi ừ, hai lá mầm thôi rồi là thứ mình... nhất là mình phải chọn cái cái cái, cái cách ghép cách ghép dạ. thì cái này cái bề lưng này mình dựng cái cây lên gì mình coi dạ. thấy không mình coi thì cái lá nó xè kiểu này thì dạ. cái bề lưng này mình đưa vô cái thân này đó hình thức là nó gì đó để cho cái cái, dạ. cái phần này nó lú ngoài nó một mầm nó dễ dạ, chứ dạ. còn mình quay về đây cũng được nhưng một mầm nó yếu dạ nhưng mà quay về trong thì nó không đúng theo cái cách của ờ, cây mọc đúng đúng rồi không đúng cây mọc. nó nó nó ngược không các bạn ừ, nó ngược dạ. còn cái cách ờ, để mà làm cho cái ờ, cái mầm á thì mình vuốt đi như thế này dạ kéo thẳng xuống thế dạ. à, này yeah. chết thẳng xuống đây lật bên kia vuốt lại cái cái phần này ít thôi như cái phần gân xanh này nè dạ cạo bỏ luôn cạo nhẹ luôn chứ không không để phần gân xanh dạ cái phần gân xanh ở ngoài là cái dạ. lớp vỏ ở ngoài lớp, lớp thực bì thực bì dạ. ngoài cạo bỏ luôn nó mới có tạo cái chất nhựa bên đây nó tạo nhựa nó bám dính được dạ, còn dạ. không không bám dính được dạ. còn cái này bây giờ cái cây này khi mình làm cái mầm xong cái cây này như vậy á giờ nếu nó bự á thì mình lấy da còn nếu bây giờ nó nhỏ quá thì mình lấy luôn cắt luôn cái phần gỗ dạ dùng tay ấn mạnh xuống để mình dạ. dao cái phần này chút xíu thôi vô phần gỗ một chút ấn mạnh xuống vừa lắc nhẹ cây cây dao xuống vừa cái tầm của cái cái mầm mình cắt dạ cái mầm mình nãy mình cắt cái này nó tầm độ uh, non phân năm. không dạ. phân năm ly đúng rồi nó có một phân này vừa dạ dạ nó vuốt có một phân này vừa vậy là mình là cho đó là một phân đi cho một phân phân này được. đó <clears throat> phía lưng thì mình cũng vuốt nhẹ một cái vuốt không tới phần gỗ dạ. nhưng phía trong là vuốt vuốt qua phần gỗ ngay trong cái thân này nó có cái à, cái tim này dạ dạ vuốt xéo qua cái tim luôn nó là cắt tim đó luôn rồi cắt qua cái tim luôn dạ dạ dấu cắt qua cái tim à, cái ruột luôn nè dạ rồi phần này mình chỉ vuốt cái da thôi rồi hai bên hông cũng vuốt cái da thôi thì dùng ngón tay mình dịch này nhẹ ra đưa cái này vào đưa cái mầm vô ừ, đưa mầm đó. vô không có kiến không thấy đường luôn đó. nhưng mà đưa cái mầm vô á cái kỹ thuật đưa cái mầm vô á cái phần da của cái cái phôi á yeah. Dạ. thì nó phải đụng với cái phần da của cái cái cái thân không đụng là nó chết à đó. cái đó kỹ thuật chỉ có bao nhiêu đó cái, cái bí quyết nhiều cái yeah, dạ, yeah. Dạ. Mình nếu trẻ. mà mình đưa vô giữa cái cái thân dưới này thì cái cây này nó sẽ không sống đúng rồi tại vì nó không dính da rồi không dính da mà phải cái da của cái phôi và cái da của cái thân cây này nó, khớp với nhau dạ. bên nào cũng được đẩy cho một bên ừ. đó thí dụ ấy thì mình đẩy sát về bên đây một bên dạ. đó xong cắt dây mình ờ, nói chung là có nhiều người dùng bằng ờ, băng keo băng keo kiến ờ, vậy ừ băng keo dạ. rồi nó kia nói chung là mình tận dụng gì có gì thì mình, ừ, làm đây, nhưng mà chủ yếu là mình có dây kiến là được ha ừ, ở nhà vườn mình có dây kiến mình xài dây kiến nó cách quấn dạ. thì mình vòng qua dòng ờ, theo cái, cái chiều kim đồng hồ dạ. Đó. khi mình vòng qua nó nó, nó, nó canh cái dừa sát thì đồng siết vào dạ. Ta trái mình nắm mối kia siết tay phải nắm siết ngược lại chiều ngược lại Đó. quấn đừng cho cái miếng này nó leo lên dạ. đừng cho nó leo lên cái cái cái cái, cái mầm dính cho thật chặt chỉ là xong dạ cái này là cái ờ, không phải chơi kem ờ, bảy màu của phụ nữ nha, nhưng mà cái mình cái thuốc để mà mình ờ, thuốc. chống cho nó mất nước của cái cái cái thân cây dạ đó nhiều cái này nó cái chỗ này là cái cái bí quyết là rất nhẹ cái dạ là mình chỉ chấm nhẹ cái này nè coi coi quay kỹ cái chỗ này nè dạ, dạ. chấm nhẹ là cái cái cái phần thuốc này là nó không cho lan qua bên kia dạ à, tức là cái à, giữa cái cây mà mình mới cắt mà phần trên này nè nó yeah. Dạ. không cho dính với lại cái cây mới ờ ừ, đúng rồi không yeah. Dạ. cho dính cái cái phôi phôi, phôi mới dính cái phôi. tại vì dính trong phôi mới này thì nó sẽ nó cắt cái cái cái phôi mới này ra đi nó không không phát triển được không còn phải. một chút xíu mình dính mình chấm trên cái cái phôi chấm dạ. đầu phôi mình nãy mình cắt đó dạ. để đừng cho nước nó bị bị mất mất đi dạ. quan trọng nhất là cái vấn đề cái à, cái chùm lại chùm bọc à nó ta hỏi này tại sao chùm bọc chùm bọc để giữ cái hơi ẩm ở trong cái cái thân này khi sáng mơi là cái cái bọc này nó mùi xương xương nước hết ướt ướt trong xuống. cái cái cây này móc ra dạ dạ ướt hết nó phải chùm bọc lại chùm bọc lại để tạo cái cái xương nó không khô cái mầm dạ này ghép tại tại vườn luôn chứ không có dạ, ghép tại vườn luôn tại vàng qua chỉ quấn một vòng như là đủ rồi không cần phải quấn nhiều dây dư thì mình ờ, bỏ tại vì cái bọc nó nó, nó ừ. chùm xuống rồi đó cái này mới có như giữ ẩm và che mưa mưa không bao giờ ướt cái cái, dạ. cái mầm và nước nó không vào bây giờ phải che nắng chờ dạ, tới, tới che nắng che nắng rồi bây giờ chuẩn bị để à, lấy đồ che nắng nha quý cô chú thì hiện tại bây giờ nhiệt độ cũng khá là cao ở địa phương nào quý cô chú nhiệt độ cao nhưng mình ở đây có tầm khoảng 38 độ á nếu mà chưa nắng này mình phải che mát che mát cho cây mình mới vừa chiết đó, che nắng thì mình cắt tạo lá thôi chứ không cần cái gì cho lá lá dừa ừ, dạ. dừa lá dừa ờ, gáo dừa ờ, dừa trái dạ. nào cũng được Đây là mình phải ờ, mình chùm vô dạ. cho mình trồng xuống nhưng mà cứ nhớ cái cái cái cái phần này nó cũng không kém phần quan trọng là mình che cái này giữa theo cái ánh sáng dạ. mặt trời đó nó hưởng cái mặt trời lúc sáng sớm là sáng hướng sớm, về nào sáng sớm thì nó hướng về đây đây dạ. nhưng mà dắt trưa là nó bị che nắng quá nó che mất dạ dạ đó rồi coi như cái cái này mình theo cái hướng đông tây dạ cái hai cái gân mình của... cũng vẫn lấy ánh sáng vẫn lấy ánh sáng dạ nhưng mà nhiệt độ cao quá thì nó sẽ che lại nó che lại dạ để cái miếng lá dừa nó che lại đó, đó mình phải cọt lại nè cọt lại cái thêm cái nữa Hey. trên cũng nhiều ờ, chắc đó thì mình chưa chắc là có, có tầm độ hai tấc thôi từ đất lên ra hai tấc ừ, cái, cái, cái, cái, tre. cái thì mình bao. Ờ, bằng cái cái cái đáy bao trên được rồi dạ. cái đáy bao, đáy bao. nhưng mà quan trọng là cái hướng của mặt trời lúc mà nó, trời. nó lên rồi là nắng trưa là nó phải che về cái đoạn nào trưa là mặt trời nó nó nằm bên đây nó chiếu qua dạ bên đây chiếu qua nè nếu chiếu thì à. nó chớ tới khoảng tầm 10 giờ chiếu thì đây nè dạ. tới 4 5 giờ là mặt trời nằm hướng chứ, chứ mình không có che bít được không che bít dạ. tại nó vì lá được. nó còn phải phải vẫn, nó còn dạ. vẫn còn hợp được hợp dạ dạ cái đây là cái ờ, cũng như cái chiêu mà mà mình để cho lá quan hợp ha không vậy ha cái thứ nhất thứ hai khi mà lấy uh, khi mà mình quan sát quan sát nó ra mầm hay không á thì chúng dạ. mồ hôi ướt hết trơn à dạ. xe xe cái gốc này nè thì mình nhìn vô thẳng vô là nó có lên mầm hay chưa nếu dạ. lên mầm á thì mình thọc kéo ở đây mình cắt ngang ở đây cái dạ cắt ngang này mình bẻ hai này ra dạ. nhưng nó vẫn vẫn còn che dạ đó, khi nó lên mầm à. đủ ờ, mình đợi cái cây này lên mầm đi ừ, để lên mầm đi dạ không dạ không đá cắt luôn cho nó xe không để lên mầm lên lên mầm đi còn quay cái nữa dạ. cái này là phải ờ, nửa mười hai mươi ngày sau quay lại rồi nãy giờ là bác bảy với lại ông chú chia sẻ đến quý cô chú anh chị là cách ghép tắt không hộp với lại cây tắt có hộp thì video tới là mình sẽ kiểm tra như thế nào